bây giờ tụi mình sẽ nướng thịt để ăn trưa Hôm nay à, là có thịt heo nướng Vậy là cánh gà nướng hả? Thịt heo này là em ướp à, kiểu gì? Ướp xe siêu hả? Ừ. Trời hôm nay thời tiết quá đẹp luôn Trời nắng đẹp đó. Tưởng mưa nhưng mà cuối cùng là chỉ là mưa đầm mấy thôi đó. thời tiết quá đẹp không lạnh thì theo nướng trên cái cái um, vị nướng Hàn Quốc này thì đúng là đỉnh wow, thơm lưng luôn hôm nay đi uh, quên mất cầm cả cái kẹp Chà, thịt chỉnh đây bao ngon luôn Nướng than này thì thôi tuyệt vời mọi người ạ Lời hài chưa Cho mọi người xem Cái thịt vừa mình mới nấu xong này Mới nướng xong Đó, nhìn hấp dẫn chưa Để bây giờ mình thử nha Xin mời cả nhà nha hmm. Thịt theo mà nướng than thì thôi cạn lời ăn ở trong rừng nữa đi camping trời bà chạy bà chẹt luôn nó ngon còn thêm tương ở chinh chu nữa nhé <laughs> trời ơi không thiếu một thứ gì xin mời mọi người một miếng nữa à, đây là bữa trưa của tụi mình đó đó thịt nửa nướng gan nữa qua cho mọi người xem tiếp ngon quá trời thịt nó mềm cực kỳ mềm luôn thịt này á là mình chia sẻ cái chỗ mua cho mọi người thịt này là mình mua ở um, Mill Park ở chỗ um, OG Fresh Cut đó ở Mill Park của um, một người em của mình có một cái tiệm ở đây nếu mà ở gần khu uh, Mill Park lấy lò thì uh, nhớ mua ủng hộ cho ông em của mình nhá thịt rất tươi thơm và ngon luôn đó xin cảm ơn mọi người mình phải kéo cái long lên này mọi người đã chưa mọi người thấy cái gì đấy chưa trời ơi một con bự cho bà luôn con này á nhìn coi bộ là là là là đực cái thì chưa biết nhưng mà con này là nhìn coi bộ là sờ sờ là oversize này đó nhưng mà bắt được con bự này là khoái rồi đó chả cái chuyện đi này nó hợp lý quá mọi người ạ nha để giờ bắt nó ra cái này cẩn thận nha mọi người uh chắc phải úp ra rồi chứ con này giờ nó kẹp dữ lắm rồi bắt được rồi to quá coi cái được nè con này là con cái ấy chắc chắn là ôm trứng luôn con cái này tại vì có hai cái này này đó chưa có hai cái nụm ở trên như hôm qua mình nói này hai cái nụm dưới này á là con đực này mà nó hay cuốn vô vậy à, nếu mà cuốn như thế này là, là, là chắc chắn là con cái tại vì khi mà nó ôm ôm trứng á là hay cuốn như vậy để bây giờ mở cho mọi người xem này cẩn thận này ôi chà nó kẹp thì thôi chứ đây đây đây đây đây cái ôm trứng luôn thấy chưa đó cho mọi người xem nhưng mà phải làm cẩn thận nha này này đó thấy chưa thấy trứng này đó là con này á bắt được là cỡ nào cũng phải thả dạ yeah, cứ ôm trứng là phải thả nhưng mà bây giờ á là mình sẽ để xuống mình đo cho mọi người xem có cái con như thế này á là nó to bao nhiêu nha Nhớ cẩn thận nha càng là mà kẹp là không thua gì cả càng càng cua đâu này từ cái mắt đó cái to nhất luôn là từ mắt Ui ôi ôi. Dạ, đòi cái này. Con này khỏe lắm. 10 này. Từ cái mắt này đi xuống đây là hơn 10 một tí này, tại vì cái cái cuối cùng của nó ở đây này. Chưa? Đó, là con con này á là cỡ khoảng à, hơn 10 một tí này. Cỡ 10 rưỡi á là nếu mà nếu con này mà không ôm trứng á là mình được bắt được được được phép giữ đó nhưng mà vì con này ôm trứng cho nên là phải thả xuống thì bây giờ mình sẽ thả nhưng mà trước đó là mình sẽ chụp một tấm hình lại để làm kỷ niệm cái đã rồi mình chụp hình xong rồi bây giờ mình sẽ thả con này lại nhá ok hãy chụp cẩn thận yeah. nếu ai mà sợ thì nhớ mang găng tay nhá tại con này là sắc lắm con này ôm trứng cho nên mình phải thả cẩn thận đó bắt những con mà to như thế này là mà có trứng là tuyệt đối là không tiếc nha rồi thì về đi ghét chưa <laughs> đó bơi lui này <laughs> quá hợp lý luôn và cuối cùng thì trời cũng đã mưa à, những cơn mưa bắt đầu nặng hạt lò lửa của mình á, thì vẫn cháy pha pha ngồi đây thì vẫn ấm à, còn trên đầu có cái bạt đấy che mưa quá hợp lý luôn không cần phải chạy trốn mưa còn gì bằng hả mọi người mới kéo lên được một con to khủng bố luôn wow coi này trời chắc mình chưa bao giờ bắt được cái con mà to như thế này luôn á ghê thật đấy chứ đang bắt con này thì cản là lại cản câu <laughs> để bắt ra cái đó con này phải sai găng tay chứ không lợi, wow con này Phú. to quá phải u con này con cái có trứng này ôm trứng này đó thấy chưa đó rồi con này chắc chắn là phải thả rồi nhưng mà để để đó thử xem là nó to bao nhiêu u sâu quá từ mặt gần 12 xăng hơn 12 xăng chứ tại ngay đây này này là cái chỗ này này đó từ mắt hơn 12 xăng luôn wow kinh khủng khiếp con này là mình sẽ thả nhá chụp quay lại cái đã đã chưa <laughs> wow kinh khủng rồi để bây giờ mình đem con này đi thả Rồi, bây giờ mình sẽ thả con này nhá. Mọi người nhớ nhá, nhớ giúp mình này. Bắt mặc dù con to như thế này nhá. Nhưng mà phải thả. Tại vì nó là con cái ôm trứng. Đó. Vậy là cũng quá sai nữa. Tại vì là, là nó, nó to hơn 12 xăng lận. Đó. Con này chắc là cái con mà bự nhất từ xưa đến nay mình bắt quá. Trời ơi, nhưng nó kinh khủng luôn á. Đà thiệt. Đi về đi. Wow nhìn nhìn là hâm hố chứ chưa chuẩn bị đi ra ngập người kể là bắt đầu nó quay lại này chưa đó quay xe ô con này ham ăn không chịu đi về à tính vào cái lông bắt bắt bắt uh, tẹp của mình à Đi về đi chứ Chứ con này là dàn ghê à Thả xong không chịu đi về Đòi đi vào bơ chứ lên khủng bố cho mọi người wow, <laughs> trời ơi hai con to bà trà luôn <laughs> giờ trưởng mắt là mình thấy một con cái này đó chắc coi bố ôm trứng luôn chắc con bốn cái con này đã mọi người thích coi này con cái mà ôm trứng nó thường hay nó quặp cái đuôi như vậy thế để bây giờ mình mở ra mình xem nhé có trứng nha có trứng này đó rồi để coi cái con này cái size là bao nhiêu đây để mình coi con này trước nha con này là con lúc này à, con cái ôm trứng này đó. con này là vừa đúng 10 sáng luôn này từ mắt này tới nơi cái lưng là này hơn một tí nữa đó là con này là đủ tiêu chuẩn nhưng mà tại nó ôm trứng này là mình phải thả nhá rồi để là sang một bên đó tiếp con này à kiểm tra tiếp con này coi con trứng không rồi thả nốt luôn rồi con này là nhìn thấy là ôm trứng luôn này cho mọi người xem này thấy chưa đó con này là to hơn một tí xíu này to hơn tí xíu Wow Hơn 10 này Con này là cỡ khoảng 11 à, trắng á Trời, chưa tới chưa tới 12 Đó Nó ở ngay đây này Đó cỡ khoảng 11 trắng Hoặc 11 trắng rưỡi Ê. Rồi bây giờ mình uh, Chụp hình hai con này xong rồi mình thả quay cho các bạn coi này đó đà chưa tắt cái đèn trên đâu anh ơi rồi quay cho các bạn coi này bắt hai con một lần to quá trời luôn nhìn đá không <laughs> nhìn vào đây cười đà chưa bật đèn của anh lên thấp rồi dưới hai con cái này cũng ôm trứng luôn tối nay toàn bắt con cái ôm trứng nhưng mà không sao bắt được là vui rồi mọi người mà con to này chứ là mình sẽ thả hai con một lúc này một con này hai con này Đó. <laughs> <laughs> Ừ. đã chưa <laughs> nhìn thích ghê <laughs> về nhà đi đừng đi bè ba nữa thêm được một con nữa nè mọi người cái này là ở cái long khác to dạ man nhưng cái điều to này chắc dễ còn cái lắm này đúng rồi con cái ôm trứng luôn ừ. quả Wow, con này trứng qua trời luôn này Để cho mọi người xem Này, đã chưa? Chưa Cho mọi người coi này Đó Kinh khủng <laughs> Rồi, thử đó con này xem là Nó bao nhiêu nhá con này nó khỏe thiệt chứ chứ nhầm ba phần to con này là hơn hơn 12 xăng giống như con ờ, đầu tiên lúc này wow đã thiệt coi này coi trứng này qua trời luôn nhưng mà đó tiếp tục là còn à, trái ôm trứng cho nên bắt buộc phải thả để bây giờ mình đi thả tiếp nhá qua tối nay qua trời qua trời qua đất luôn mà toàn con cái ôm trứng chứ đó đi về đi đừng đi vô được đấy chưa nhìn thích ghê mới kéo thêm được hai con rồi này mọi người cái lông này mới thả chắc được 10 phút quá coi đây to quá trời luôn cái. lại cái tiếp trời ơi, tối nay cái chắc là nó đói bụng hay sao á nó nó nó đi qua trời và lại giúp anh cái thược ấy lát để mình Rồi, để mình đo con này cho mọi người xem nhá. Hơn 10 này. Đó, con này là chắc là 11 tiếp quá. Quay bên kia thấy. Gần 12. Này, từ mặt con này là đúng 12 luôn á. đủ 12, à, ngay cái mép ở đây này. Đúng 12 xong mà ốm trứng cho nên là phải thả nhá để mình để ta ở đây cái đã kiểm tra con này con này cũng cái ôm trứng luôn rồi nè trứng này ừ. đó kiểm tra luôn Con này là hơn 10 sáng này Con này cỡ khoảng 11 ạ Con này 11 Yeah Tại nó con Nó con cỡ khoảng một sáng ở đây nữa Đó Cho mọi người xem lại này Thấy chưa Nó mới ngang giữa đây à Đó Rồi Phải đem thả hai con này nữa mình kéo lưới ở đây là nó, nó hơi cao cho nên mình giảm ném xuống tại vì nó ôm trứng á cho nên là dơ dơ đi đi đi thả xuống để để anh ném nhá đây đây đây thả xuống đây đừng đạp nữa không cái cái cái đau không cái đau gì đó nên thôi chụp ảnh đuổi luôn á đi thả đuổi luôn á <laughs> mà chưa có có con nào giữ được nhưng mà không sao tối nay bắt như vậy là bà vui rồi đi về đi đó về đi ở đây trơn nè mọi người cẩn thận nhé thả về tự do đây xin giới thiệu với mọi người đây là bữa ăn tối cuối cùng của lần đi cắm trại này của vợ chồng tụi mình đó thì thực đơn hôm nay á là có gà nướng này à, gà nướng trên than mà vợ mình ờ, để lửa nhỏ á, cho nên nướng nhìn cái miếng thịt gà nó ngon chưa miếng cánh gà chứ quá trời nhìn mà chảy nước miếng luôn á rồi còn bên này á thì có ờ, cơm chiên cơm này là cơm nguội vừa mình mang đi từ nhà đi xong rồi tới đây chiên về trứng để chút nữa ăn cơm chiên với ờ, cánh gà nướng là xong một bữa tối quá tuyệt vời luôn lúc này á là kéo lưới ờ, để mà, mà bắt crayfish á liên tục luôn liên tu ti luôn đó cho nên là là giờ mình ăn tối được này đây thì vừa mình mới à, nấu xong cái à, bữa tối này Đó thì tối nay có cơm chiên Có gà nướng à, Nhìn hấp dẫn chưa Rồi bây giờ mình xin mời mọi người nhá Cơm chiên ngon quá Thử miếng nào. uhm. Gà thơm quá trời luôn Ngon Xin mời mọi người Đây Này mới ăn cơm xong Đi ra thử kéo lưới thử xem có cái gì không Thấy được một con Khá to Đó mang không biết được cái cái Đi dỡ lên con Ôi chà Cái rồi nhìn cái điều này, rồi ôm trừng luôn này wow trời để mình đo thử nhá xem bao nhiêu xăng hey đi đâu đây Qua lại đây à, mấy con to này nhìn ớn lắm phải mang găng tay đó đó từ sau mắt này còn này là hơn 10 xăng một tí thôi chắc cỡ gần 11 xăng cỡ 10 xăng rưỡi gần 11 xăng á đây tới ngay đây này đó cho mọi người xem lại này chưa rồi còn này con cái ôm trứng không ờ, không được lấy luôn thì mình để tạm ở đó cái đã để mình quăng cái lưới xuống cái đã <laughs> coi nó bò này rồi đem tới đâu kia thập thập để thả cho dễ mà tiểu ha cùng à, trên một vị trí trên một trong sông đêm qua đêm đầu tiên á, thì chỉ bắt được một con mà nó mấy chín nhỉ nhỏ xíu à được một con chứ mấy thành hộ còn đêm còn ngày hôm nay á buổi chiều là một con con tối giờ chắc phải nếu tính con này nữa chắc phải con này con thứ chín con thứ 10 gì đó ha này mà con này là có một cái râu là bị ngắn một râu dai này râu bên trái ngắn ấy râu ờ, bên phải dài để có chút nữa nó có mò lại cái, cái lông của mình không để biết có phải là bị trung không nhá rồi bây giờ thả nó xuống này rồi bây giờ mình sẽ thả nó đi về về tự nhiên về đi đêm nay là đực à lộn <laughs> đêm nay là bắt con cái ôm trứng không luôn á không có con cái à, không có trứng mà cũng có thấy một con đực luôn là từ hôm qua tới giờ là bắt được uh, mười mấy con mà chưa có một con đực kinh thiệt <laughs> nhìn là bơi hay thật chứ nhìn gái gái ở giữa lưng ấy. đẹp đợt này mà mình bắt được một con nào mà mà mà, mà đúng sai là mình về mình bỏ trong cái à, hồ cá nhà mình nhé à, tại được phép nuôi mà nếu mà đúng sai là nuôi con này đúng độc luôn á ai có ai muốn có là phải đi bắt <laughs> rồi cái lồng bên này có có gì không không có gì <sighs> ok tối nay bắt được mười mấy con là vui rồi mặc dù không bắt <laughs> không có con nào được giữ lại hết nhưng mà không sao có cái có cái lòng tẹp này để cào thử coi nó có cái gì <laughs> còn đường mấy con tẹp nhỏ xíu không biết trong này có có thôi <laughs> kệ thả lại giờ check hai cái lồng này thử coi có gì không không có không có luôn rồi lại cào thêm được một con này nè mọi người to quá trời luôn lấy cái thước ta Năm nay bắt nhiều con to thật đấy chứ Coi nó đòi cắt giấy đòi ra kìa Come on Rồi Rồi cãi rồi Trứng luôn <laughs> Đợt này đi toàn cãi không à Mà thôi kệ để đo thử cái con này to bao nhiêu thôi Dừng lại yeah. Rồi Con này 11 xăng tới đây nha, yeah. Rồi khoảng 11 xăng ạ Hơn 11 xăng tị To quá ha Đà thiệt chứ Thôi Xin tầm hình Ui, kẹp tay này Thấy chưa Cũng có cái găng tay là đi với nó đó Hả Hả Thả Hả Bây giờ đem con này về thả Đi thả không đuổi nữa <laughs> tôi đi về đi Mấy cái càng trắng nhìn là đẹp quá em hả Trắng bốc? Năm nay mấy cái con cái mà nó ôm trứng nhiều con bự quá hả? Ừ đây mọi người có cái bánh xe của mình mà lúc mà nó bị à, mắc kẹt này là nó dơ thì uh, dơ uh, tụi mình dọn dẹp để ngày mai về là xong xuôi rồi con dư nước trong này thì mình sẽ lấy cái máy bơm nước của mình để xịt cái này cho nó bớt bùn để cho nó đỡ trớn á thì lúc đi ra nó sẽ an toàn hơn đó mình phải xịt bây giờ chứ không sáng mai vậy là, là dọn đồ là nó lu bu cũng làm được thấy bùn là bám ghê không đó phải rửa chứ không là lột ra trơn là không đi ra được nữa đâu này bám này ghê thật chứ Con này. Bởi đó có cái bơm này là tiền thế chứ Chứ không là thua Trong thẳng với đô là đầy nhóc bùn luôn này. May là cái bơm nước này của mình nó cũng mạnh Cái này là mình tự chế á mình phải lấy cái chổi cha bớt cho cái này ghê quá mình cha nổ tới cho sống nha